người đã quay trở lại với kênh của ngõ sách nhỏ thì mình là công tây Từ đầu tiên rất cảm ơn tất cả bạn lắc cái vô này xem đến đây đừng quên like video giúp mình có động lực nha nhỏ tiếp tục làm youtube nha share video để có thêm nhiều người biết đến mình nè tiếp theo subscribe kênh youtube của mình và lắc bên cạnh cái thông báo sẽ là người đầu tiên xem video mới nhé đừng quên qua kênh của các thành viên trong Happy Star Team để hòa này và việc cuối cùng này comment những tưởng hay giúp mình những video chất lượng hơn nhé thì ok mọi người hiện tại mình đang ở trong một con map gọi là mình có bắn nữa kìa à, gọi là giải mã ừ, kiểu vậy và nó sẽ theo cấp độ là từ khó đến dễ nhưng mà ừ thì là cái tiêu đề map là nó tiếng việt đấy nhưng mà mấy cái bạn này nó ca tiếng gì rồi nên là thôi bỏ qua phần này nha ừ mà bình thường không có đọc map thế đâu okay. yeah, yeah, yeah. ok bây giờ một level một ăn cái này đây đây giờ hai ủa gì vậy rồi nhưng con Poppy Playtime nó nhảy ra nhỉ? Ê, oh. đừng! Please! Yuri! Đá mạnh quá Ok, ok. Ủa? Cái này là cái mê cung hả? Không. Có nhiều cái chứ. Rồi. Đấy. Ủa? mê cung rồi đó. Ơ kìa à. Lạc lối quá à Cái gì đang lạc lối Điều điều Kìa chưa gì quái đó ra rồi Nè Quái Wow ấy ấy ấy ấy đâm đâm đâm đâm hay chưa hay chưa hay chưa hay chưa hay hay hay alo mày bắn tao ok em bắn nó chị tao chết bởi vì mày bắn tao chị đam mê đỡ đạn cho nó mà ok nope. không hiểu ngồi vô quay Thôi cầm kiếm Ủa chết hết rồi giờ quay là Troy Bây giờ tém ấy chị à cô ơi Mày mày Ok à Rồi rồi qua mình mới đi Nó cũng đơn giản đấy nhỉ Ê ê Kìa Nông nông nông nông Cái kiểu gì nó cũng cháy được một miếng nói gì mắc gì mà không <laughs> cười mở đại cho chị à gì ta thượng thân vận động ok à. Wow, gì đây? Win rồi hả? Không, được à, chưa được 10 level đầu. Để tao ngủ đi để leo điểm hồi trên. Nhầm rồi bây giờ alo, nhầm rồi. Nhầm nhầm nhầm nhầm. nhầm. Cái này em làm khổ. Nhầm to rồi. Ê, okay, sai quá à. Gì đây? Ôi. Ok à. Ủa vậy chứ. oh, oh, oh. Wow. Ờ, Rồi mắt quá à. Ủa vậy chứ chị đã có. Nó kìa, đóng lại mới đi được mày hiểu không? kìa. Ờ, đường đây. À, Em nhá. kìa Rồi ok. Ờ, 14 rồi nè. Kìa. Đu băng ra. xương ờ đi chơi gì nó kìa nó lạc lối rồi mấy cái phòng nó kìa oh. à, level 15 rồi nè Ồ, oh, qua sa mạc rồi On Từ nè Phát chúng luôn nè yeah. Nào nào Yeah cái gì gì cool Được được okay, okay. ok có con gì đừng có bắn nữa đâu em không thể bán nha đâu vậy đâu vậy um, cái gì vậy map này làm gì? ủa cái map này có cái cái cửa ra đâu wow thì ra là vậy bên đây à bên đây có cánh cửa này tìm cái cần gạt thực tế Mình là không phải cần gạt đâu cái gì um, à thực tế thì nó không phải cành gạt đâu đi ra mày cái gì lấy được rồi còn không nói thiệt luôn đi bên phải em bên trái ok hết phòng à! chị a co à không bị hú hồn ấy thôi trời ơi mình cứ tưởng cái gì ở đây đâu có gì đâu chị đây đây bên đây không kiểu Chị đen lắm chị à. <laughs> Yeah, tìm một cái nút tiếp chị ơi. Tìm cái nút. Ờ, mình tìm được ba cái đuốc. Ờ. Dương ngộ ha. Nút đâu? Nút đầu. Mày lượm được rồi. Không, Nè, không có. Đừng đừng có kiểu đấy nhá. Đấy, không thể có con chị ơi. Ồ, có nha, ừ, chị ừ, tìm ừ, đi. Ừ, rồi rồi. Ôi, rối loạn tâm trí, chúng ta hãy tìm một cái rương đi nè. Không, để em đoán đại cho nè. Cái đường góc. cái mò mấy cái rương đi. cái mò từng cái lâu lắm. Trời ơi, chọn luôn này. Đây chị, của chị Đấy. đâu? Tận không? Vậy, đập hoài à? Ai đập đâu? thế này cái cần gà một cái miếng da âm chúng ta sẽ chọn Ờ, một trong hai em một hay hai chị tùy thế được à, một hai một hai Hai một đi. hai một nghe nghe mùi của quái á, à? tiếng của quái làm sẵn kiếm này này quá an toàn ôi hên vậy chị hên chưa chị ơi chọn cho đúng nha sai một ly là đi một dặm nha cái này hai nút lại kìa số mấy vậy từ từ để em số 2 nhìn đây đây đây số 3 số 4 yên tâm em nói là chọn mở đi chị Đấy. sai quá à sai hả rồi dạ. đứng rồi sai quá thế rồi giờ sao chị ơi đại đây chị ạ Này quay lại vô đi Vô đi em chị mở cửa cho Ừm. Đúng thì vô mà không đúng thì vô à đúng rồi nè Oh my god Tại số hai hèn may mắn số hai may thế nhỉ lần này nó cho 6 nút chị ba nút em ba nút đây Nữa hả nó lại bắt đoán cửa nữa nè Nhưng mà vấn đề là kiểu mình sợ là mình vô rồi xong mình không ra được chuyện tâm linh năm chọn cả nhà trước chị năm à em mới thôi oh, oh, oh, chị à mình có cách rồi ấy um... ở đây cái rồi chị chị để em xem kệ xem kệ à ở đây cái đây cái trời ơi chị bên kia cái nữa đây nhưng mà đây cái mày mày đi trước đi đi tại đi đi trước sợ cậu có không có đứa mở cửa mở một trước đi chị mở một rồi. Dạ. Rồi, đường số một sai nha. Rồi, Mình như con chuột mặt chị đó. à, sai luôn nha. Rồi, Rồi, 3. số ấn đi Rồi, em. Ok. À. Thử ấn đi. Mở cửa đã mở cho thôi. Ngộ. không? 8 trừ sáu cộng bốn bằng sáu Ghê không? Đẳng cấp không? Ờ, Đúng không? Đúng rồi. Không được à? Mày mày dụ đấy mày. <laughs> thì đang ngồi ta đứng ta tính. Wow, chị A con mở cửa đường này cho em cái. <laughs> Ôi là trời. Ủa hồi nãy em đi cửa số mấy chị? sáu À, sai nha chị. Em qua level tiếp trước đây nhé chị. Ghé. À, hi hi. Lừa người nhỉ. À, hi hi. Nè tỉnh đây nè. Ê, tính ra nãy giờ có phép tỉnh á mà mình không nhìn đó chị. Xạo quá, à, xạo quá. À. 4 trừ ba bốn trừ ba bằng một. Cộng không bằng một. Số một. Ồ. số một Không, mình để chịu ở đây nè. Ý đúng rồi đúng rồi Chú lại sai ủng hộ sai sai sai nha mật khẩu nè ok chị à, cái gì rồi là sao mật khẩu à có gì gợi ý không chị xem được coi có gì gợi ý không em nghe là chị đang gạt cần cho con gì ra chị um, để em đi kiếm kiếm mặt mẻ gì coi này đúng rồi nè sao biết đúng ok nè rồi cờ mở này ghê okay. cờ mở rồi đừng gan nữa cờ mở rồi oh đẳng cấp không đẳng cấp không ừ. trời ơi lại mật khẩu nữa này chị vô ích vô ích vô ích nè trời ơi ôi giếp, giếp, giếp. trời star nail nè star nail star nào ô là trời đây nè đây đây đây tính cái thua vậy ơi. đây ờ, máy tính đây máy tính hai ba năm chín chín. Thôi <laughs> từ từ từ từ từ từ ta chưa mở nữa. Ờ máy tính này. Thiệt luôn. hai ba năm chín chín. xem số chín hả? À? chín. Chờ ừ. một một 1 hai bốn ba hai. Bằng bao nhiêu? một hai ba năm sáu bảy. hai ba năm sáu sáu bảy Mở chưa? Trời <laughs> ơi Chị <laughs> em này đang khóc Gì vậy trời Khóc Khóc Mình nghĩ nên tìm từng cái Gì chị Bây giờ mình chơi anh Gian đi ha Mình còn cái nút dư từ quán nãy nè dạ. Ồ Thôi rồi không ai biết đâu nha Không ai biết đâu Đúng rồi đúng rồi Gì vậy Chị muốn làm ngôi sao Ngôi sao nướng hả Sao nướng Ê ê chị echo cô à ai biết gì Mấy đâu rồi Đấy, coi kìa này gần tới nơi xong rớt này à, kìa xong rớt ờ... một nám đất không là đất đây đây, đây okay. ok hen ui là hen trời ui là trời tên nó không che tên á nó mà che tên che luôn bản đồ là ngon nhờ em xuống nước chết không không ừ, ờ, không chết nè rồi ờ, xuống nước chết chứ oh. ngày mai mình có xin đi mình giảm độ nhảy mình nhảy thẳng xuống luôn đâu cần bắt qua đâu này chơi hơi lươn tí nhỉ ui xem mà cô thể hiện này chị mà rớt Ôi, rồi vui á Bali, Bali, Bali, đừng chù. Ê, qua thôi. Ờ. Ủa gì vậy? Nhảy xuống không chị? Thôi hả? Ờ. <laughs> chị nghĩ sao? Đầy đầy. mật khẩu nha. Rồi, nốt này. Ok à. À, nút này phải có người đứng lên. Phải đẩy con chó lại. Đây, đây, đây chó điên này mày ra đây coi ok đây này quá wow, gì giờ hành hạ đó kìa giờ chị muốn ra không hay muốn à, ở à, đây đi đi đi đi rồi rồi đó, đó. trời ạ à. lại bắn tên nữa hả đây. <laughs> được đây vẫn là câu chuyện gì chính lúc hai hột hai hột dính à, liền à, trời hột gì dính liền à, dính là dính đấy nhưng mà ủa bắn hết à À đúng rồi, bắn hết, bắn hết. Thôi em Thế qua trước đây. Ồ, oh, lại có thêm một sao nữa này chị. Rộng em ăn chăng? Rồi, uh... Ê, ngộ. À không, quen nó không đều điểm rồi. Có khối cát này. Dạ, nó lại dạ. cho cái súng này. Chắc dạ, chắn là phải cần, nên nó mới cho chị. Nên mình cứ lượm đi. Vậy. Ok chị, rồi, đi. Ồ, oh, đúng rồi, lên này phải leo từ à đặt lóc lên phải bay lên đúng không không phải đặt lóc lên Ê, tao, tao, tao lấy lóc bay luôn từ cái lóc thường đây đây để em cạn đặt cái cửa các chị <laughs> chị ạ ok so. um, nhảy quay quay quay quay ủa rồi trong mấy thanh đó có bị gì đâu có à ông ham quá à. năm ba chuẩn bị đánh nhau này chị ấy chị a cô à cứu em à, Đó, ờ, em à, em lại bay lên rồi lên trên này nè lắm rồi bay lên trên rồi Đó, à. tiêu diệt được nó rồi này chị đi thôi ôi còn con nữa này ok sao nhìn, qua. nhìn, nhìn rác mắt luôn chứ nó tim móc cua đó hả chị a co à chị đừng có chơi trò em với ai à, à, biết gì đâu trời nào qua đây cầm kia cầm kia hen là em cũng có vậy ấy ấy ấy ok hèn quá map này đáng lẽ phải xài ờ, chứ uh, có lắm Cindy mà Cindy <laughs> ok ờ... thiệt ra thì map này không muốn chơi ra anh đâu ừ thì ai muốn đâu trời ai biết gì đâu đúng rồi luôn. cái đường đâu vậy thiệt ủa cái đường đâu vậy tìm cái đường xuống hay là cái đường cái đây hen hen là có Cindy nha đây đây đây đây, đây. Cắm đi, cắm đi. ok đây đây đây rồi nhầm <laughs> may mắn nhầm chị ơi ừ thì dưới này có quái đấy nhưng mày đâu nhất thiết phải bắn tao <laughs> bắn nhậu. ôi trời ơi khủng long các kiểu nó bắn ghê đấy hứa à rồi chế một con khủng long rồi nè này này ôi không Ô đừng được chạm chạm chạm vô mấy cái cái cái cái dưới này là nó hồi spawn nó thêm á có chạm vô mấy cái cái cái thảm vàng thôi mình tranh thủ chạy luôn đi chị mình có sao mà mình tranh thủ chạy đi rồi chứ đừng có đứng ở đây um... ok ấy chị ơi hả em đặt nhầm cần gà rồi rồi sao ok mọi người thì bởi vì lý do là đặt nhầm nút cái thành ra là ừ lỗi mép và mọi người đến cái bài đó cũng rất là chi là gọi là dài lắm rồi á ừ, nên là thôi nghỉ mắt tại đây nha ok thì video của mình đến là kết thúc rồi hẹn mọi người trong những video lần sau và đừng quên qua kênh có thành viên trong happy star tiên rồi nha dẹp cái cũng rối dạ, bye bye cái cái chị ở mặt mình kìa ngố ha thế là ok được 君の虜になってしまえばきっとこの夏は